các bạn chúng ta đến với một diện tích trồng dứa với diện tích là 100 ha à, của ông Mai Vũ Phong à, à, đang à, với cái diện tích ở tại thôn Thạch Lỗi xã Thành Tân huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa và à, cái vị trí này với 100 ha thì giải rác đều trong trong huyện Thạch Thành nhưng với cái diện tích này 1 ha thì được trồng với 5 vạn 2 ngàn gốc dứa và à, Cái dứa này thì đã được trồng vào tháng 6 của năm 2021 Và ngày hôm nay, ngày dương lịch là ngày 26 tháng 2 năm 2022 Và ngày âm lịch cũng là ngày 26 tháng riêng năm 2022 Và trên diện tích dứa dùng cái phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang à, qua những đợt bón nót và đến nay là đến chu kỳ bón thúc thì gần bốn mét rồi đẹp lắm đấy chị nhìn thấy thế là chị thấy khác thế là mình chưa cởi ra mình cởi ra thì không biết là đấy. đây là mình kìm hãm coi như mình đặt vòng đặt vòng đặt vòng vâng, đấy mình kìm hãm không cho nó ra không hoa. cho không cho ra hoa ừ. Vì nó phải qua được cái tháng 11 à. cái tháng 11 âm là kể cả nhỏ hay to là đều đều ra hoa hết à. cho nên là phải cho nó qua là mình phải buộc vào hả vâng phải buộc lại cái giữ lại để à. nó ra đều à. giữ lại như vâng. này nó mới ra đồng loạt đúng không vâng đều thế thì cái công buộc mất nhiều lắm Vâng. vâng. cung bụng phải cung bụng nhiều xong lại còn công cởi nữa. Công vâng. cởi nữa, bắt cái này là bắt buộc. Bây giờ à đây là bà con vừa bón phân để. Đây vâng. vâng ạ. Sáng nay vừa bón. Tức là dùng cái cuốc chim nhưng mà đi đâu thì vâng. đây. Vâng. Phân đây để em em trộn hai cái này với của chị đây. Cái Silic này với cái này. bây giờ tỷ lệ là em trộn 50 50. 16 18 8 16 8 16. Bởi vì em cần thế cái này thì em cần cái cái, cái NPK à, NPK thì cần cần kali cần cái lượng kali cao Đúng rồi. cho nên là cái này là em dùng cái lượng ừ. kali cao ừ. đấy nhưng mà lại không cần ờ, nhiều lân cho nên là lân chỉ tám thôi lân tám đấy Đúng rồi. và để phủ cho nó hết cái nó, nó trắng trắng cái kìa à. thì nó phải cái này nó phải là 16 sáu ừ. nó phải đạm, đạm là phải, 16. Đó, phải là 16 để cho nó ừ. bốc để cho cây phát triển để cho bốc lên được thì bốc ừ. lên được thì nó mới theo cái này cái này nó mới theo ừ, ừ. đúng rồi đấy là cái này chắc nuôi lâu dài ừ. thế là mình quán là tỷ lệ một một một một ừ. như thế này thì một gốc thì em cho là bao nhiêu cái này thì ờ, cứ um, năm ờ, năm ờ, năm vạn hai thì là em bón một tấn rưỡi năm vạn hai bón tấn 5 rưỡi. vạn hai cây. Vâng. Thì bón một tấn rưỡi. Bón một tấn rưỡi. Thì trong mình... đó có có bảy tạ cái này. bảy tạ cái này. Vâng. Và Tức là chia đôi. Ừ. Vâng thì đôi mỗi một nửa. Chia đôi. Rồi. Đấy. Thế thì nó vào trung bình là mấy mất cây nhỉ? Thì nó trung bình nó rơi vào tầm khoảng à, một lạng. một lạng một gốc lạng, một lạng phải bao nhiêu? không phải một ừ, kg phải một không phải một kg trên một thì bón lượng bón như vậy là không phải là nhiều vâng bón như thế vâng. bởi vì là nó tăng xong... cái cái em tăng cái silic này nó như thế rồi nhiều như thế rồi này rồi cho nên là không cần phải nhiều cái này nữa ừ. đấy thì em bù lại là, là cái này ừ. cái silic này Trước đây là mình bón bao nhiêu nhỉ? Trước lúc mà mới trồng xong thì mình bón Cái này thì uh, báo cáo với chị là đối với sản xuất dứa của bà con nông dân mình ấy, thì nó có bốn cái giai đoạn. Ừ. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bón lót. Ừ. Giai đoạn bón lót thì các em bón là 30% cái này. À. Và 70% loại khác. À, loại khác. Đó, loại khác cộng lại. Đấy là bón lót. Đấy bón lót. Ừ. Là việc đầu tiên. Sau khi bón lót xong tầm khoảng 3 tháng, 2 cho đến 3 tháng thì bón thúc lần một. Ừ. Đấy, để nuôi cây thì là cũng bón 50 50 thôi này. 50 50. Đấy. Đấy. Thì sau ờ, khi mình bón lót xong thì ờ, đến thời điểm tầm khoảng 8 tháng sau. 8 6 đến 8 tháng sau ừ. thì là cái cây đang như thế này. À. Đây là 6 8 tháng sau. À. Đấy. Thì là cây này, cây này là trồng được 8 tháng này. À, trồng được 8 tháng. Đấy, thì bắt đầu mình bón thúc lần hai để chuẩn bị xử lý, là chuẩn bị cho ra hoa và ra quả. À. Đấy. Thì trong cái thời điểm mà chuẩn bị cho ra hoa ra quả này thì rất cần cái ba cái yếu tố cái thứ nhất đó là cái lượng kali phải cao. Kali cao cái thứ hai là Đạm. tránh đổ tránh đổ đổ tránh cây đổ, đổ cây đổ, đổ đổ hoa đúng rồi đổ hoa cho nên là nước silic là được cực kỳ quan trọng ừ. đấy. đúng rồi đấy. cái thứ ba nữa là khi mà ra hoa bắt đầu đậu quả thì để tránh cái việc dụng quả ừ. thì rất cần thì cái phải có silic silic vào này nó đậu <coughs> tiên là nó kích dễ vâng nó kích dễ ra nhiều Đấy. dễ ra nhiều nó ăn quả trùng xuống nó sẽ hấp thu được nhiều dinh dưỡng à. nó mang dinh dưỡng lên nuôi cây cho nên cây nó sẽ khỏe đấy đối với cây dứa thì báo cáo với chị đây nó là như này Thứ nhất là khi trồng xuống khi mới bắt đầu trồng ấy ừ. thì là chúng em đã phun cái cái cái silic uh, phun ba ba trăm gram đấy ba trăm gram cái loại đấy là phun hai lần ừ. sau khi trồng xong là phun luôn trồng ừ. xong là phun luôn thì nó sẽ kích thích thì những cái mầm đầu tiên bắt đầu ừ. ra và những cái rễ đầu rễ tiên đó. ở dưới bắt đầu mọc Đúng rồi. nhưng mà khi tầm khoảng 8 đến 10 tháng như thế này ừ thì về mặt nguyên lý là cái rễ mà đã mọc rồi trước ấy nó ừ. sẽ dần dần nó sẽ nó sẽ bị nó sẽ bị cụt đi ừ. nó sẽ bị lũi đi cái rễ đấy và này. những cái rễ mới ở những cái lách lá này ở lách lá nó mới ra tiếp đấy tiếp tục ra à. để ăn cái cái phân tiếp theo mình đang bón này à, à. như vậy cho nên là khi bón lần sau này không được bón sâu mà bón nông thôi à. bởi vì nó ăn ở những cái lách lá à, à. Ừ, đây, đây cũng là một đấy. kỹ thuật mà đấy nó ăn cái lách lá ra ừ, những cái rễ ở lách lá nó đấy, đấy lách lá nó sẽ ra nó sẽ trùm ra, ra nó sẽ ăn ngang ra đúng rồi đấy còn nếu như mà trong giai đoạn như thế này mà lại bón thật sâu xuống ấy, thì cái cái rễ ở dưới nó đang bị thối dần đi ừ. thì cái cái rễ ở trên nó lại phải tiếp tục làm một cái việc nữa đó là phải cắm sâu xuống đất nữa ừ. thì cái thời gian cái thời gian nó sẽ kéo dài cái thời gian của cây dứa đúng rồi kéo dài thời gian sinh trưởng đấy cho nên là hốt thu sẽ chậm hơn và sẽ kéo dài cái thời gian sinh trưởng và phát triển của nó cây Đấy, bởi vậy cho nên là, là là em đưa ra cái phương án sử dụng như vậy. Ừ. Và trước khi mà trồng dứa ấy, thì là cái đất này, cái mẫu đất này em phải lấy ở vị trí ở trên đỉnh, ở giữa và ở cuối. À. Ừ. Sau đó trộn vào nhau em mang vào học viện học viện nông nghiệp ấy. Phân tích. Đấy, phân tích cái mẫu đất để ra được là ở trong đất bây giờ nó đang có những chất gì rồi ừ. và cần phải bổ sung cái chất thêm gì chất cho gì từng cây dứa. Ừ. Thì lượng là bao nhiêu? Để thiếu cái gì thừa cái gì? Thiếu cái gì, thừa cái gì, lượng đúng là bao nhiêu? Thì trên cơ sở đấy em mới ra được một cái một cái công thức nó công thức riêng ừ. đó, thì để làm thì nó mới, mới, mới ra được sau 8 tháng em trồng như thế này là đối với so với người dân là nó tốt hơn rất nhiều đấy chơi cây trông này tốt đẹp vì ở nhiều chỗ khác bây giờ còn đang không phát triển nổi ra trên đường đi là trông nhiều chỗ là không phát triển được á đối với này không có silic đúng rồi đối với này có silic đúng rồi Đó. có silic cho nó cao hẳn đây vâng. nhỉ cây là sự khác biệt cao và nó mướt hơn đấy vâng. lá nó mướt và nó dày Vâng. dày lá hơn bên này cũng của bên em mà. à vườn, à? vườn này mà đây là để đối chứng. để đối chứng đấy bên này là có silic còn bên này không có silic à cung trồng thời điểm đấy, cung trồng thời điểm đấy bên này cũng đang bó đang đang chuẩn bị tới này là bắt đầu bó hơn ừ, ờ, em nhận xét về cái lá dứa này khi mà dùng phân silic thì nó như nào cái này thì nó có cái ờ, đặc điểm cái là cái đối với lá dứa này so với những chỗ mà mình không không sử dụng phân silic ừ. thì là cái khi bó là cái độ gãy của cái lá này nhiều hơn à nó giòn đấy đấy còn cái này thì độ độ dẻo dẻo độ dẻo của lá độ dày của lá bản bản dày của lá và cái răng cưa rất đều ừ. đấy bản lá vâng. thứ nhất là bản lá sẽ to hơn này đấy nó sẽ dày hơn vâng cái cái cái cái, cái đấy, này nó dày sẽ hơn. dày hơn vâng. dày hơn cái này, này sau một tháng chỉ gần một tháng nữa thôi khi mà tất cả những cái này nó hấp thụ cái cái ánh nắng mặt trời xong ấy ừ. thì là bắt đầu nó tái tạo lại toàn bộ thành màu xanh như này ừ và khi đó đó thì cái lá này nó mới cực kỳ dày à. lúc đó mới là cái lúc có thể nói được cái độ dày của lá đúng rồi vâng. bởi Đấy. vì vừa rồi là mình phải kim Đấy. Vâng. hãm vâng kim hãm tức là lại. đây là mình muốn dứa cho ra theo ý muốn của mình vâng đúng không vâng, vâng. còn nếu như mà theo quy luật tự nhiên vâng. thì cứ tháng 11 là ra hoa vâng. phải không vâng. thế nhưng mà mình không muốn cho ra tháng 11 và mình muốn cho ra vào tại điểm thời điểm vào tháng 2 này vâng. tháng 2 âm lịch này vâng. thì mình phải bó lại như thế vâng đúng không vâng. thì tới đây là mình bổ sung cái phân silic tân phát vào thì là nó sẽ cái phần bó này thì những cái phần trắng Đấy, giải quyết cái phần diệp lục này nó sẽ lấp đầy phần diệp lục này ừ. cái phần đấy. trắng này là cái phần diệp lục rất ừ. kém à đúng rồi đây, đây. đây là do bó do bó đây, đây do mình bó, bó vào thiếu thiếu ánh sáng đấy, là thiếu ánh sáng, thiếu ánh sáng. thì là nó sẽ không, không đấy. mà hơn nữa là mình khi bón cái đấy, nó trắng toàn bộ bón phân vào thì mình bổ sung thêm được cái à, magie Đấy. cho nên là nó sẽ tạo ra diệp lục của của cây thì nó sẽ sẽ sẽ cao hơn. Đấy. Thì cái phần này cái phần trắng này nó sẽ khi mà mình có ánh sáng mặt trời vào đầu sau một tháng nữa thì không còn cái này nữa hết thì nó sẽ hết cái đấy mà nó sẽ xanh như thế này xanh hết như trên nó xanh như này đấy và nó lại được cấp thêm cái lượng phân của mình vào nữa thì là nó sẽ xanh xanh xanh đậm xanh đậm và nó bóng cái lá luôn với cái hai là đối với cái mặt lá đằng sau này ừ. đấy nếu mặt lá đằng sau này nó phải càng phấn bao nhiêu thì càng tốt à. thì là cây càng khỏe À, đấy còn nếu đấy đây, cái cái cái, cái đằng sau phía đằng sau này đằng sau. đấy đây này vâng cái này nó càng phấn bao nhiêu đấy thì nó lại lá nó đây này, khỏe đây này, đây này, đấy, nó phấn ừ. là như này. Ừ. Càng phấn trắng bao nhiêu thì là cây là lá nó càng khỏe. Đúng rồi. Đấy mà phấn ít thì là cây cây là yếu, cây, cây yếu. Cây yếu. Ừ. Đấy, cây yếu. Nó giống như là cơ thể con người mình thôi. Đúng rồi. Nhìn uh, da rẻ mà thấy nó cứ mái mái, nó cứ không không không hồng hào thì rõ ràng là, người yếu rồi. Yếu rồi. Đấy. Lại bệnh tật gì rồi, vâng. hay thiếu chất gì rồi. Đấy, một cái thứ hai nữa là chia sẻ với đồng chí giám đốc là là cái cây dứa nó cũng giống như nó giống như cơ thể của con người ấy Đấy, khi khi nó còn nhỏ mà mình bày cả một cái mâm toàn mâm cao cỗ đầy Đúng không? thế thì nó phải có cái thứ gì đầu tiên nó phải có các loại sữa dinh dưỡng ừ. cho nó Đấy, cho nên là đầu tiên là phải phun cho nó cái cái silic túi 300 gram để nó hấp thụ từ lá xuống và nó kích thích cái rễ ra ngay và và cái ngọn dứa ra ngay đúng rồi đấy thì bởi đấy, vì lúc đấy, đấy là nó chưa có rễ nó đấy. sẽ vượt qua được cái thời điểm yếu nhất là ừ. thời điểm mà khi khi nó bị bẻ từ cây mẹ ừ. trồng sang à. sống độc lập à, à. đấy thì để giải quyết cái vấn đề là nó không bị yếu nó sẽ khỏe ngay đấy, vâng thế nên em sẽ dẫn chị đến cái vườn mà em vừa mới trồng được 3 tháng à. thì em phun theo đúng quy trình như thế ừ. và bón lót theo cái quy trình như này ừ. ngay gần đây à. Bây giờ là cái tình trạng dứa của mình đây nó phát triển à, rất là tốt. Tốt mà nó đều nhỉ. Đều. Vâng. Rất là đồng, đồng đều. Đồng đều. Vâng. Cây thì cao cây mà nhìn cái vườn ừ, dứa này nó rất là tiềm năng nó rất triển vọng ở đây ờ, về cái sâu bệnh thì ờ, mình đã giảm khi mà dùng cái phân silic tân phát bắc giang thì đã giảm được bao nhiêu lần thì ờ, đối với đối với cái đối với sâu bệnh của dứa ấy, thì là dứa thì nó có một số các loại bệnh cái biểu hiện đầu tiên đó là cái bệnh đó là bệnh vàng lá vàng cả loạt vàng vàng cả loạt nếu như mà khi mà sử dụng ngay cái phân bón lót ngay từ đầu sử dụng phân silic thì nó không còn gần như không có không có cái hiện tượng vàng nữa đúng rồi. Đấy, cái hai là nếu như mà còn phun được hai lần ừ. như từ ban đầu khi trồng xong phun được hai lần luôn ừ. thì hoàn toàn không có một chút nào sử dụng thì đấy là cái giá trị ừ. đấy. Ừ. và tóm lại là trong một hecta em trồng tầm năm vạn hai cho đến sáu vạn à. mà chúng ta đầu tư khoảng 4 tấn phân trong cả một vụ từ ừ. bón lót trở đi ừ. trong đó sử dụng 2 tấn là silic thì hoàn toàn yên tâm về vấn đề sức khỏe của cây và rất yên tâm về vấn đề sau này cây ra hoa kết trái và nó đồng thời là yên tâm cả về cái mặt là chống cái vàng lá ở Đấy. trên dứa vâng. Ừ. đối với những cây ruộng dứa mà đã phát định để vàng lá ừ. thì cũng sử dụng cái loại uh, phun 300 gram ấy. 300 gram. Đấy, phun cho một lần ừ. là hết vàng. À, đấy. Là, là hết vàng ngay nhưng mà nhiều khi mình công ty phổ biến nhưng mà người dân lại không tin à. người dân lại cho rằng à. đây là nói xạo à. mà làm gì có cái chuyện mà chỉ cần phun một lần mà đã hết nhưng à. mà dạ. trong trên thực tế ở đây à. là đây là có đồng chí trưởng thôn đấy cũng biết này vâng. như là là cái chỗ nào vàng là mang silic ra phun vâng. là hết vâng. đó đồng chí trưởng thôn này chính chính trường cho cái chuyện đấy đó. cái này nó xử lý cho cái vàng lá trên cây trồng các loại cây trồng rất là tốt vâng. đấy nhưng mà nhiều khi thuyết phục bà con bà con chưa tin nhưng mà phải những người đã làm rồi thì sẽ cảm cái nhận câu được. chuyện là nó là câu chuyện nó phải mình phải đối chứng cả với khoa học ờ, đọc ra các cái chất cái dưỡng chất có ở trong các loại phân bón ừ. thì mình bón loại nào vào thời điểm nào và bón lượng bằng nào để cho nó phù hợp với lại đất đấy, đấy thì nó sẽ, sẽ nó sẽ tốt tốt thôi đấy. có nghĩa là mình phải yêu cây dứa Đấy. Vâng. mình yêu nó mình phải chăm mình nó chứ chăm nó và Đấy. mình vâng. đi sâu Đấy. để ừ, tìm xem là trong cái đất này nó đang thiếu cái gì thừa cái gì à. để mình cân đối dinh dưỡng cho dạ, nó cân đối đấy thì trong cái chất đất này rất là tốt bà con nông dân thì đa phần là bà con không thể trả lời được câu hỏi là đối với một cây dứa thì cần bao nhiêu loại chất dinh dưỡng từ khi nó bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch à. bà con không biết được cái đó Đúng rồi. bởi vậy cho nên là họ không tính được cái giai đoạn nhiều cái giai đoạn cần phải bón cái gì đấy mà họ cứ theo làm theo cái cách của họ thôi là cứ năm ngoái thì bón thời điểm này được thì năm qua sang năm cũng bón thời điểm này nhưng mà khí hậu thì thay đổi liên tục đúng, rồi. đúng không ạ đúng rồi. rồi thì môi trường thay đổi liên tục rồi thì ờ, cả cả dinh dưỡng ở trong đất cũng thay đổi mà rồi thì xung quanh những cái loại cây trồng quanh ờ, năm nay nó khác với nếu mà cái đất nó trồng mới với đất trồng cũ nó khác nhau mà đúng rồi. thời tiết mỗi năm một khác Đấy. thì nó khác nhau vâng. vâng. thưa thưa anh là với tư cách là trưởng thôn ở đây thì anh ờ, khi thăm và chăm sóc những cái, cái, cái ruộng dứa như thế này thì anh đã đánh giá nhận xét ờ, về cái cái cái phân silic đối với cây ờ, dứa như thế nào? Vâng, báo cáo với hai là đối với là cái đất này thì ờ, trồng dứa. Vâng. năm nay đưa cái phân silic là thấy có hiệu quả tức là về trước mắt là đối với cây dứa là thấy phát triển nhanh. À. Nó không bị qua mùa rét là thấy nó không bị đỏ lá. À, không đỏ lá. Vâng, vâng. Như mọi năm chưa có silic thì lá nó sẽ đỏ đầu ngọn lá. À. Vâng. Năm nay thì năm nay thì không à, thấy mức độ rét như năm nay là không thấy bị đỏ đầu lá à. À, cái độ xanh là nó đều vâng vâng đó ờ, anh đấy theo cái kinh nghiệm của anh mà trồng dứa thì với cái cái cái cái lực cây thì ờ, mà khi mà nó không bị đỏ lá ấy thì cái năng suất chất lượng của nó sẽ có tốt hơn không hay là nó do cái sinh lý? Vâng anh là cái này thì giờ là thấy sự phát triển của cây là nó đồng đều hơn và vâng, đấy là có cho cái phân silic và phun cái phân silic là thấy cây dứa nó đồng đều còn cái lượng quả như mà cây nghiệm của các hộ mà dòng trước ấy, thì thấy cây dứa tốt như thế này thì đến cái khi là cái tỷ lệ quả là à. rất là to à, vâng, vâng. dứa mà cao tốt được như thế này thì đến khi quả dứa rất là đạt ừ, cái sản lượng và vâng đấy chứ là nghĩa là thấy dứa tốt Vâng. Là một các hộ trước kia mà chăm được dứa tốt như thế này thì sản lượng là đều đạt. Nghĩa là đây thì nó đồng đều như thế này sẽ là, là đạt hơn. Vâng. Chứ còn chăm kia mà chứa silic thì nó cũng không được đều. Vâng. Ờ, anh anh có, thể là giới thiệu ờ, họ tên ờ, địa chỉ vâng. ở cái khu vực này không? Giới thiệu anh, anh là em à, tên là Bùi Minh Thắng vâng. ở trưởng thôn thôn Thạch Lỗi, vâng. xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh tỉnh Thanh Hóa. Vâng. vâng. Cảm ơn anh. Thế mà mong rằng là anh cùng bà con là sẽ sẽ sử dụng cái phân này để cho hỗ trợ cho cây dứa nó phát triển uh, tốt hơn nữa nhá. Vâng. Để bà con ta có tăng cái thu nhập cao. Vâng. vâng. Nhà cái này là cái nào cái sản chất lượng nó tốt, à. động viên bà con dùng để nó đảm bảo cái chất lượng à. cho đất đó để giảm đi cái chi phí. Vâng. Vâng. Cảm ơn anh. Vâng. hàng sông à, thì 20 40 20 đến 25 40 20 25 thưa, 40, 20. thưa ông Phong là thế ông vừa đấy thấy nói bằng rằng là với tính chất cây nó như thế này mà theo kinh nghiệm của ông ấy thì là ông dự đoán năng suất chất lượng ờ, của dứa của mình ờ, năm tới ờ, vụ tới này mình thu thì sẽ được so với cũ thì nó như thế nào? Nó có 3 câu chuyện. À. Câu chuyện thứ nhất là trên cơ sở mức độ đầu tư. Vâng. Đấy, thứ hai là cái thời gian thời gian chăm sóc và bón phân nó phải đúng. À. Đấy, cái thứ ba là là thời gian xử lý thì nó phải đảm bảo ở cái cái cái thời điểm mà cây khỏe nhất ừ. cây khỏe nhất cây đẹp nhất cây tốt nhất ừ. Đấy, thì là là hiệu quả cao còn đối với ờ, bản thân tôi thì tôi qua trồng dứa thì tôi thấy rằng là ờ, nếu như sử dụng chúng ta sử dụng cái phân xịt kết hợp với ờ, đa lượng NPK thì với cái tỷ lệ mình chọn cái tỷ lệ cụ thể theo từng giai đoạn một ừ. thì sẽ cho năng suất rất là cao Ừ. Đấy, nếu như tính trung bình trung bình trong một hecta ừ. thì nếu như mà chúng ta làm được theo đúng quy trình thì nó cũng phải đạt được 40 tấn. 40 tấn. 40 tấn. À. Đấy, có những nhà nếu như làm đúng quy trình và theo dõi sát sao thì có thể đạt được 50 tấn. 50 tấn. À. Dạ. Đấy. Ừ. Dạ. Nhưng mà nếu dùng phân bón thông thường thì nó sẽ đạt được bao nhiêu? Nếu dùng phân bón thông thường và đầu tư ở mức độ ồ, trung bình như bà ừ. con thì à, cũng chỉ được khoảng 70%. 70% vâng, trăm so với 4 50 tấn. À. Đấy, tức là cũng tầm khoảng tức vào tôi độ 30 tấn. À, khoảng 30 tấn. Khoảng 30 ba chục và hơn ba chục tí. Đấy. Thế thì tầm đấy. Có nghĩa là nếu mà đầu tư thêm cái phân silic người ta, thì cái năng suất của nó mỗi một hecta có thể tăng được lên Thực độ ra về mặt bản chất thì không phải là đầu tư thêm silic. Vâng. Ừ. Về bản chất nó là hoán đổi. Rồi. Tức là giảm cái lượng đa lượng đi NPK đi rồi, rồi. và tăng cái silic lên. Tức, tức là cái ý tưởng của muốn đầu tư không đổi. Ừ. Vâng tức là ý tưởng của mình ý là cân đối về dinh dưỡng thôi cân đối dinh dưỡng để, để cho cây dứa thôi vốn đầu tư là không đổi đúng rồi vốn đầu dạ. tư ban đầu không vâng, đổi không không thay đổi nhưng chỉ có là bón như thế nào thôi đúng không dạ. bón ờ, bón theo tỷ lệ thế nào thôi đúng không nếu như bà con mà làm theo đúng quy trình hướng dẫn thì mỗi một hecta như thế này trong thời gian tầm 14 cho đến 16 tháng dạ. bà con có thể thu được lợi nhuận từ 100 cho đến 140 triệu. Vâng. À. Và ừ, lãi suất đấy. Lãi suất. Đấy. Tốt vâng, quá. Tổng mức đầu tư tầm khoảng từ 100 triệu đến 120 triệu đầu tư. À. Tức là đầu tư bằng nào thì khả năng nó sẽ được bằng đấy. À. Đấy, nếu như phải nhưng mà phải làm đúng quy trình. Đúng quy trình. Đúng quy trình. Rồi. Đấy. Và phải bổ sung cái phân silic vào. và vâng. Còn nếu như bà con làm theo cái lối mòn cũ là chỉ dùng phân đa lượng. Vâng. Là đạm nâng kali. Thì, thì nó thiếu cái chất dẫn. Đúng nó rồi. thiếu cái đường dẫn. Đúng. Đấy. Ờ, khi thiếu đường dẫn thì khả năng hấp thu đa lượng, hấp thu NPK sẽ kém. Đúng rồi. Và như vậy thì vừa làm loãng phí phân. Đúng, đúng không ạ? mà mà cái khả năng hấp thụ của cây yếu yếu và khả năng hấp thụ của cây yếu thì cây sẽ sẽ yếu và quả sẽ bé đúng rồi đúng không? cho nên là chúng ta tăng cái cái cái khả năng hấp thụ của cây lên tối đa thì sẽ đảm bảo được cái cái hiệu quả cho cây trồng à, đúng như ông nói là silic thì nó không phải là một cái ờ, phân trung lượng đơn thuần mà nó còn là một chất dẫn đấy nếu như ta chỉ bón phân đa lượng là đạm lân kali hoặc LVK vào đây thì cái độ hấp thu lên cây nó không cao nhưng mà nếu như mà ta giảm cái phân đa lượng đi ta bổ sung thêm cái phân trung lượng sinh tích vào thì cái độ dẫn thức ăn nên nuôi cây nó cao nó không bị lãng phí phân đấy nếu bình thường mình mình dùng phân thường ấy thì nó một phần nó sẽ phân khi bón xuống đây tức là nếu bình thường ta bón phân đa lượng xuống <coughs> đây thì một phần nó hấp thu lên cây một phần nó sẽ bay hơi và một phần nó vẫn nằm lại ở gốc nhưng mà cây không hấp thu được vì sao vì bộ rễ yếu bộ rễ yếu vì sao vì là ta lạm dụng cái phân NPK nhiều quá cho nên là đất nó bị chai nhìn thế này thôi nhé cầm nắm đất nên tưởng là tơi nhưng mà cái phân tử đó nó bị chai nó bị cứng cho nên là cái rễ của cây nó khó tiếp nhận được với dinh dưỡng cho nên mình bón 10 phần xuống nó chỉ hấp thu được khoảng 6 7 phần thôi còn 3 4 phần một phần bay hơi một phần nằm trong đất một phần cây ăn nhưng mà cây không lấy được hết cây không lấy được hết cho nên là vì lý giải vì sao mà có những nhà bón rất nhiều phân nhưng mà năng suất không cao và thậm chí là bón quá nhiều phân thì dẫn đến là bị ngộ độc ngộ độc ngộ độc ấy thì nó dẫn đến là gì nó bị ờ, là thối rễ vàng lá và mình lúc đấy thì mình lại đổ cho là tại trời à, năm nay tại trời cho nên tôi này không có lúc lại đổ tại đất nhưng mà tất cả cái này là không phải tại trời tại đất mà dạ. tại con người không biết cân đối dinh dưỡng cái nó cần thì không cho ăn ăn ừ. cái không cần thì mình lại tống nó thật nhiều vào cho nhiều quá bội thực không bội thực dẫn đến bội thực thực ra là đối với dứa thì là bản chất của vấn đề thế này này là cây muốn khỏe thì dễ phải khỏe đúng rồi nhưng mà khỏe vào thời điểm nào ấy thì phải khỏe ngay từ đầu ừ. phải ngay từ đầu tức là khi mà chúng ta uh, canh tác dứa là chúng ta phải sử dụng cái trung lượng ngay từ đầu ngay từ khi một bón lót à. đấy cho đến các quy trình sau là phải tham gia vào silic uh, ờ, tham gia vào cái hệ thống đường dẫn uh, kết hợp cùng với đa lượng NPK Đúng rồi. thì nó mới tối ưu hóa cái các chất ở trong NPK và các các chất chuyển hóa từ đất Đúng rồi. Đấy. Khi mà lượng mưa xuống thì hệ thống chuyển hóa từ đất nó sẽ xúc tác cho rễ rất nhiều. Thứ hai là để tránh cái câu chuyện mà như đồng chí giám đốc nói là tránh câu chuyện mà cái rễ nó bị bức tử. Ừ. Đấy, nó sẽ không ăn được và nó sẽ bị hùn đi, nó thối, nó thối đi. Đấy, thì khả năng cảm nhận hay khả năng hấp thu nó sẽ cực kỳ kém. Đấy, bởi vậy cho nên là cái chăm sóc cho rễ là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng. Đúng. Đối với đối với cây nói chung và đối với cây dứa nói riêng. Đấy, cái rễ nó khỏe đúng không ạ mọi điều kiện khác tốt thì không có lý do gì chúng ta không thành công cả ừ. đấy cho nên đấy là một trong những cái điều kiện mà tôi cho rằng là rất cảm ơn công ty phân Silic đã đưa ra một giải pháp tốt cho tôi vâng. và đối với những người nông dân khác thì tôi sẽ uh, có cái trao đổi với bà con để để làm sao để cùng cùng nhau uh, lao động sản xuất cùng nhau mùa màng bội thu cùng nhau uh, À, vượt khó và cùng nhau phát triển người nông dân chúng ta cố gắng làm giàu nhưng bây giờ không phải là đủ ăn mà phải làm giàu phải làm giàu Đấy. trồng trên một diện tích như thế này là phải làm giàu đúng rồi 14 tháng kiếm được 140 triệu trên một hecta rất tốt chắc chắn vâng. là sẽ thay đổi cuộc sống vâng đúng ạ đúng rồi Đấy, cho nên vì đất ở đây thì bạt ngàn vâng. Ờ, giống thì nói chung là nhân công thì cũng thuận lợi mọi điều kiện để trồng dứa ở đây đều tốt Vâng. Bà con ở đây đã trồng dứa 30 năm nay rồi. Vâng. Thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng là trước khi chúng tôi làm dứa thì chúng tôi thấy rằng là vào trong nhà 30 năm nay nhưng trong nhà cũng không có cái gì đáng giá. À. Thưa thưa ông Phong là với ờ, tính chất là ông đã năm ngoái ông sử dụng cái ờ, phân này cho dứa thì cái cái, cái ông đánh giá về cái chất lượng như sao? Chất lượng của quả dứa. Về chất lượng thì quả dứa rất là ngọt. À. Uh, rất là nặng à. nặng, trái. À, nặng trái rồi thì uh, mắt của quả dứa rất là nở vâng. à. đấy và vì mặt mỹ quan thì là rất là đẹp mã đẹp quả dứa đẹp. đẹp. đấy bóng đẹp và ăn lại ngọt đấy. và khi ờ, sử dụng thì chúng tôi thấy rằng là quả rất là ngọt à. đấy và cái quan trọng nữa là chúng tôi thấy có sự khác biệt à. đối với các loại phân khác đó là cái cái ngọt, vị ngọt của quả vị ngọt vị thơm của quả nó đều cho cả quả chứ không phải là à. chỉ có một đầu và cuối à. à. thông thường là cuối quả thì sẽ ngọt hơn đầu quả nhưng khi chúng ta sử dụng cái này thì tôi thấy từ đầu đến cuối là chất lượng như nhau vâng. đây là một trong những cái tôi rất là hài lòng vâng. vâng rất hài lòng rất vâng. là kỳ à, đây là một điều kỳ diệu đối với phân bón mà làm được những cái như là tạo độ ngọt này rồi thì cho trái to này quả đồng đều này mã đẹp mắt thương đấy và lặng ký và cái ngọt của nó là cái ngọt mà dạ vâng, dùng silic ấy, thì nó ngọt theo kiểu tự nhiên nhưng mà dạ nếu vâng. ta ép bằng kali để cho nó ngọt thì cái ngọt đấy nó lợ lắm dạ vâng. ăn ở cổ họng nó cảm giác nó rất là ghê ghê cổ và mình không ăn được nhiều và cái độ thơm của nó là không thơm mấy đâu nhưng mà có phân silic bởi vì trong phân có rất nhiều chất vi lượng để tạo cho cái độ hương thơm cũng như là chỗ ờ, như là cái độ ngọt cho cho cây ăn quả nói chung và cho dứa nói riêng đấy thì cái này chúng tôi cũng mong muốn là ông ở đây là phổ biến rộng rãi cho bà con con cả cái vùng vùng dứa này để ứng dụng cái phân Silic này trên cây dứa để làm sao mà chúng tôi rất mong muốn và khao khát là cùng với bà con ở đây để giúp cho bà con tạo lên một cái thương hiệu dứa Thạch Thành nổi tiếng, xứng đáng, xứng tầm với dứa của Thanh Hóa. chúng tôi rất mong muốn điều đấy để vâng. để đẩy cái thương hiệu của chúng ta lên một cái tầm cao mới để cho người dân có cái thu nhập tốt nhất và làm nên cái tên tuổi dứa Thạch Thành càng nổi tiếng hơn. Đấy, chúng tôi rất mong muốn như thế. Vâng, Vậy thì ơn. Ờ, chúng tôi ờ, sẽ kết thúc video ở đây và cảm ơn ông um, Phong và ông có thể cho bà con biết cái số điện thoại của mình để không chỉ bà con trong Thạch Thành mà bà con trên um, cả nước cả nước biết đến cái số điện thoại của mình và nếu cần tư vấn thì ông có sẵn tư vấn hoặc cần là khi mà cần muốn mua mua dứa của ông thì thì để bà con liên hệ thứ nhất là là chúng tôi thì là những người nông dân à, rất là cảm ơn cái sự quan tâm của công ty à, đối với chúng tôi đã đồng chí giám đốc vào tận nơi đường xá xa xôi rất khó khăn Đấy, vào tận nơi xem tham nắm động viên vâng. những người nông dân chúng tôi để làm sao để cho tốt hơn và chúng tôi cũng ờ, cũng sẵn sàng chia sẻ với bà con nông dân về cái cách làm Vâng. về quy trình về ờ, phân bón rồi gì về cách trộn phân như thế nào về tỷ lệ ra sao cho từng giai đoạn vâng. chúng tôi sẵn rất sẵn sàng vâng vâng và khi liên hệ với tôi với cái số điện thoại 0979 835 385 vâng ạ vâng cảm ơn công ty tôi sẽ đăng kèm đăng kèm số điện thoại của ông Phong ở đây và ông có thể cho biết là cái ờ, địa chỉ ở đây ạ vâng ở đây là địa chỉ đây là thôn Thạch Lỗi xã Thành Tân huyện Thạch Thành, vâng. tỉnh Thanh Hóa. Vâng. Dạ vâng. Cảm ơn ông ạ. Dạ vâng. À, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Phong ở đây để bà con trên cả nước tiện liên hệ giao dịch cũng như là tư vấn và à, chúng tôi um, cho rằng ông Phong không chỉ là có tâm mà còn có tầm và là một người rất là đam mê và yêu cây dứa, yêu bằng cả cái trái tim của mình. Cho nên là đã có những cái nghiên cứu, những cái phát minh nó rất là sâu sắc ờ, tìm tòi những cái tìm tòi những cái mở mang để tìm hiểu về cái phân silic cũng như là ứng dụng vào cây dứa để đạt được cái năng suất chất lượng hiệu quả cao và um, tới đây thì ờ, trong cái vụ ờ, dứa thu hoạch dứa tới này thì đề nghị ông cho công ty về đây để chúng ta làm cùng làm một cái phóng sự để xem là cái dứa dùng phân silic có đúng như là ngày hôm nay chúng ta trao đổi không Đấy, vâng tôi sẵn để sàng cho bà con vâng. trên toàn quốc thấy được cái dứa dùng phân silic thực sự hiệu quả vâng. để mang lại cái giá trị dinh dưỡng cao cũng như là giá trị thương mại cao cho người dân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 Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Phong và xin chào và hẹn gặp lại.